Đã có rất nhiều người tử vong vì bị điện giật trong lúc đi trà cá, thế nhưng những tai nạn đáng tiếc này vẫn tiếp tục xảy ra. Vụ mới đây nhất vừa xảy ra chiều hôm qua, nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hòa ở ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giả, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo lời kể của anh Lê Tấn Hưng ở huyện Châu Đức, người đi trà cá chung với nạn nhân, vào khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, hai người trà cá tại một con suối ở xã Cù ừ, Bị, huyện Châu Đức. Trong lúc trà cá, anh Hòa đã bị dòng điện rò rỉ từ motor bơm đặt chìm dưới nước giật tử vong tại chỗ. Thấy anh Hòa ngã xuống suối, anh Hưng chạy lên bờ hô quán các cầu giao điện. Mặc dù được đưa đến trung tâm y tế huyện Châu Đức cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Để đảm bảo an toàn tính mạng, người dân nên sử dụng cầu giao chống giật, thường xuyên kiểm tra tính cách điện của các thiết bị và dây dẫn điện, đặc biệt là những loại đặt chìm hoặc có tiếp xúc với nước.